Hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn cách thiết lập cài đặt thẻ từ cho khóa vân tay thẻ từ này có thể chúng ta cài đặt cho phần thẻ từ cho chủ hoặc là thẻ từ thành viên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt thẻ từ làm thẻ từ chủ đầu tiên chúng ta sẽ vô phần setting chúng ta bấm sao thang chúng ta nhập vân tay chủ đăng nhập thành công chúng ta sẽ vô phần số 1 admin setting và chúng ta sẽ vô phần app admin để chúng ta thêm thẻ từ bây giờ chúng ta sẽ cài thẻ từ này ở số 02 chúng ta nhấn thăng vị trí 02 đã được thiết lập giờ chúng ta sẽ đưa thẻ từ vô và màn hình sẽ báo hiệu là ok là thành công bây giờ bây giờ chúng ta đã thiết lập thẻ từ là thẻ từ chủ thay vì vân tay chủ bây giờ chúng ta sẽ đưa thẻ thẻ từ vô để mở vị trí 002 Bây giờ chúng ta có thể đổi đổi thẻ từ vị trí 002 thành thẻ thành à, vân tay hoặc mã số Bây giờ chúng ta sẽ đến phần đổi. chúng ta sẽ đặt vân tay chủ vô Bây giờ chúng ta bấm số 1 để vô phần setting của admin Chúng ta số 2 là chúng ta có thể đổi đổi vân tay đổi vị trí số 2 thành vân tay hoặc là bất hoặc mật khẩu thì chúng ta sẽ đổi bây giờ chúng ta đã đổi vị trí thẻ từ thành ngón tay là thẻ từ này đã bị vô hiệu hóa mất tác dụng Bây giờ chúng ta sẽ đến phần xóa thẻ từ. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ vô phần admin. Tại vì thẻ từ hồi nãy mình đã xóa, bây giờ mình sẽ cài đặt lại. Rồi mình sẽ xóa thẻ từ. Số 1 là thêm. Thẻ từ admin này sẽ nằm ở vị trí số 3. số 3 nhấn vị trí số 3 bây giờ mình sẽ bắt đầu xóa vị trí thẻ từ ở ở phần à, chủ setting bây giờ vô số 1 phần admin và chúng ta sẽ vô phần số 3 là delete vân delete vị trí thẻ hồi nãy mình lưu cái này là số 3 bây giờ mình bấm số 3 vô và mình bấm thang delete thẻ bây giờ thẻ này vô sẽ không được bây giờ mình sẽ cài mình sẽ cài thẻ này ở vị trí là khách hoặc là hoặc là vị trí thành viên mình sẽ nhập vô sao tha nhập vân tay chủ và chúng ta sẽ vô phần này là cài đặt vị trí thành viên nên ta sẽ bấm số 2 và bấm số 1 là thêm thêm uh, vị trí thành viên bây giờ mình sẽ để cái này là số 10 vị trí số 10 và chúng ta sẽ đưa thẻ vô để cho máy nhận vậy là đã xong đã cài đặt xong thẻ này ở vị trí số 10 đây là vị trí thành viên vị trí thành viên sẽ không thể vô được phần setting vị trí thành viên chỉ mở được khóa thôi bây giờ chúng ta sẽ xóa vị trí thành viên chúng ta vô phần setting bây giờ chúng ta sẽ bấm số 2 và chúng ta sẽ bấm số 3 là delete user thành viên delete vân tay thành viên và chúng ta có thể là số 1 á, là xóa từng cái số 3 á, là xóa tất cả chúng ta sẽ xóa từng cái cái vị trí và nãy mình lưu là số 10 mình bấm số 10 và bấm thăng để gì đấy ở đây sẽ có phần số 2 là điều chỉnh user phần số 2 là sẽ điều chỉnh user khi chúng ta lưu vào vị trí số 10 bằng thẻ này giờ chúng ta không muốn lưu bằng thẻ nữa và chúng ta sẽ muốn lưu bằng vân tay thành viên thì chúng ta sẽ bấm số 10 xong rồi vì mình đã xóa vị trí này rồi nó sẽ không nhận ra mình sẽ lưu vị trí số 10 và chúng ta sẽ nhấn vân tay thành viên. Vậy là xong ba bước cài à, thẻ từ. Bạn cần biết thêm thông tin gì bạn có thể liên hệ địa chỉ cửa hàng hoặc số điện thoại bạn có thể để lại bình luận bên dưới mình có thể giải đáp cách sớm nhất nếu bạn thích video hãy like và đăng ký kênh của mình để có nhiều video mới hơn Nếu bạn thích hơn nữa bạn hãy share video của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.